thì à, đầu tiên thì Giang nhận được của cô à, Nga Trần ở bên usa là 23 triệu đồng hai là của anh lưu Quý Trọng ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 15 triệu đồng ba là anh David Nguyễn ở bên USA là 4 triệu 525 ngàn đồng bốn là của cô Quế ở bên USA là 4 triệu 540 ngàn đồng thì à, cái 540 ngàn đồng thì cô Quế bảo là tiền lẻ số lẻ thì à, Ờ, để cho Giang đổ xăng đấy thì còn lại là 4 triệu thì mình cho vào à, quỹ làm đường và năm là của cô chú Xuân Long ở bên Canada là 300 đô quy đổi ra là 5 triệu 460 ngàn đồng 6 là cái à, tiền mà đợt trước Giang nhận được có tên là của ba anh chị là à, là Ngô Family đó thì là đến ngãi hai hai ngày hôm sau thì Giang mới nhận được tin nhắn là cô bảo là để làm đường cho bà con ấy, bà anh chị nhé đó là của gia đình à, tên là Ngô Family của ba anh chị đó 7 là của chị Hoàng Mùi là 500 ngàn đồng và tổng số tiền thì Giang nhận được là 57 triệu 085 ngàn đồng và qua đây thì à, Giang cũng à, thay mặt bà con xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, quý các anh chị mệnh thường quân trong và ngoài nước đã có tấm lòng vàng để gửi tặng ủng hộ bà con tiếp tục làm cái con đường và Giang cũng xin thưa với quý các anh chị cùng toàn thể mọi người luôn là Giang cũng chỉ là một người cầu nối thôi nhé thì bản thân Giang là cũng không thể giúp bà con được việc mình có thể là làm cái cầu nối mình uh, chia sẻ những hoàn cảnh những gia đình khó khăn để tới uh, à, quý anh chị mạnh thường quân mọi người chung tay góp sức uh, để uh, giúp bà con thôi và Giang cũng uh, rất là chân thành cảm ơn quý bạn chị khán giả Nếu vậy các anh chị khán giả là cái người mà xem video này đăng ký này và chia sẻ thì uh, những cái hoàn cảnh gia đình này mới có thể là tới tay được với chị mạnh thường quân trong và ngoài nước mọi người mới biết đến được và ờ, chứ không phải là bản thân ờ, mà mà giang được chính những cái ờ, chia sẻ này video của các bác chị thì cũng đó là cái phần góp công sức rất là lớn lao để để để có thể là giang mới hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình ấy là người cầu nối thì uh, cũng do rất nhiều các anh chị uh, thắc mắc là tại sao mà Giang lại <laughs> đội mũ thì các anh chị là biết rồi là do là mình cũng uh, xuống tóc một thời gian là mình theo phật tử một thời gian nên là mình uh, phải đội mũ uh, để cho các anh chị mọi người, mọi người là cũng đỡ mình uh, đội mũ như này thì uh, cũng do không phải là mình ái ngại đâu các anh chị ạ thì uh, cũng sợ lên hình thì đôi khi mình để cái đầu nó chọc lóc quá thì nó trơ ấy thì đâm ra là giang phải đổi mũ là mong các anh chị được mọi người là thông cảm cho giang nhé rồi ok bây giờ mình sẽ à, xuống dưới này để à, tiếp tục xem bà con à, đang làm tới đâu nhỉ anh chị nhé à, Xin mời quý ba anh chị cùng thể mọi người là cùng theo dõi video à, Và Giang cũng xin trả lời thắc mắc của một số quý bác chị khán giả luôn là Cái xe mình là cái xe hai khối rưỡi thì mình có thể chở từ dưới trên này lên chỉ được hai khối rưỡi được anh chị ạ do là nặng nó không đi được ấy thì mỗi một xe là xe cát thì là một triệu một trăm năm mươi ngàn đồng các anh chị nhé, hai khối dưới cát và hai khối dưới sỏi là 1 triệu 250 ngàn đồng nha cô anh chị nhé. tấm đồng vàng cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện trong công việc của chúng tôi à, đường đi của chúng tôi và à, đến Tết chúng tôi cũng sẽ giúp à, sẽ chúc à, anh chị à, năm mới ăn khang thịnh vượng thì à, vị trí này xuống thì hôm qua bà con là cũng đã đổ à, được một đoạn các anh chị ạ mình thì cũng à, có việc một chút nên là không về ghi hình cho quý anh chị cùng, cùng à, thể mọi người biết được hôm nay thì à, bà con trên này lại tiếp tục à, làm nối à, xuống à, đến đoạn vị trí cầu này các anh chị này vị cầu này thì à, mình sẽ làm đến vị trí cầu này còn khoảng 3 ba hơn 30 mét đâu các anh chị ạ <clears throat> từ đây xuống còn 30 mét nữa thôi làm đến đoạn cầu này mình sẽ dừng các anh chị nhá sau đó mình đổ từ cái đầu cầu bên kia sang phía đằng dưới mà mọi người đang đảo xi đảo vữa khô ở dưới kia kìa vì uh, thời gian này gần cận tết rồi nên là bà con cũng muốn nghỉ để ăn tết nên là mình à, chắc chắn là mình à, không thể làm xong được cái cầu nữa theo như dự tính mà đợt trước ra đang là tính là sẽ làm trong trước tết mà không không thời gian không, không có các anh chị ạ nên là mình sẽ làm để lại cái cầu sau đó ăn tết xong thì mình sẽ lên mình tiếp tục cùng với bà con là sẽ làm cái, cầu này sáng nay thì bà con cũng đã tiếp tục lại đổ nữa rồi cái sỏi này thì uh, do là cái sỏi này sỏi to ấy hai ba nó không có chỉ còn còn sỏi à, một hai thôi nó hơi nhỏ một chút mà đổ đường nó cũng khá là tốt đấy hôm trước mà mình cũng uh, uh, đổ được một xe nên vào và vâng, nó hơi nhỏ bạn sỏi nó hơi nhỏ vâng, vâng. đấy thì là mát và có rất là nhiều các bạn chị hỏi là mình đổ rộng nó chỉ từ ờ, một mét ờ, đến một mét mốt thôi các bạn chị ạ bởi vì cái con đường này thì theo như bà con đó là mình thì ờ, khu vực này thì có nhà cô giáo dê này thì khoảng hai mười lăm hai mươi hộ đó số nhà cô giáo dê nên là bà con mà không, không cần đổ rộng quá để nào để cho bà con tiện đi lại thôi mình cũng làm cái giãn ờ, cách ngăn cách mà con làm thì rất là sạch sẽ luôn được rất là nhiều các anh chị là comment là mình làm nó tránh để đất nó vào ấy ở trên mình này khu mình này còn ai biết đánh dao không bác cái dao này này dao mèo này này có ai đánh không có nhà nào đánh không đánh dao á ờ đánh dao dùng đấy á ờ của mình chắc là không ai đánh ở đâu quá nhỉ đánh cái rau này cho mình luôn ờ, á ờ. bố em đánh mà. à bố em biết đánh à à à đây à à biết đánh à biết đánh mà à đây à nó hỏi bố em có đánh bán không dạ bác có đánh bán không đánh ờ, cho cháu hai con đi ờ hai con dao ấy con dao cháu về cháu gửi tiền cho một em vừa thấy một ông kiểu rất nhiều đây xuống bán mà à thế hả nhiều lắm không anh muốn trực tiếp là bà con mình đây đánh bán cơ nhỉ yeah. mà con gái trên này sao phơi nắng mà vẫn trắng nhỉ như em ấy nhìn trắng ấy. trắng hồng luôn con gái con gái em mông thì trên này nhiều ờ, ờ, em xinh lắm trắng hồng Ê, ờ, bà con phải cống cả các cháu nhỏ đi làm ấy người da trắng thì gì đi quên nắng cơn nào mà vẫn trắng à đấy à người da vâng. trắng quên nắng cái nào vẫn trắng à vâng người da à. trắng thì ờ. thế mà à thế à anh có biết không anh thấy ờ, con gái trên này à, anh thấy trắng mà cái đằng dưới kia là mọi người vẫn đang uh, ờ, đào anh chị ạ đấy cũng gần xong bà con cố gắng lên uh, sắp tết rồi làm chắc là qua tết thì mới làm được cầu ờ. thì uh, ờ, này tết rồi người nghỉ rồi, cố gắng làm đến đoạn cầu này xong là từ đầu cầu mới chưa đến đằng dưới chưa. lên phía đằng trên này thì chị là xem cái ờ, đoạn bà con đã làm nhưng ngày trước là mình làm nó thiếu từ cái ờ, đoạn trên này các vâng chị này. thì hôm qua bà con làm thì nói chung là rất là ok rồi mình cũng bảo bà con là giữ gìn quản cái con đường này sao cho nó tốt nhất đấy hôm qua là bà con là nối đây nhưng cái đoạn này là hôm qua bà con đổ là mình không đi ghi hình cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết đoạn này thì cũng ờ, có đổ sắt nha các anh chị có khe nước này qua này là bà con để làm ruộng ấy. nên là có làm sắt này Đấy, đi lên ờ, đoạn trên này chính xác là đợt trước mình làm thiếu là từ đây hôm qua là bà con là đổ từ đây anh chị nhé đây, đổ từ đây còn cái này là đoạn đường mà đợt trước bà con đã đổ rồi và anh chị ờ, có thể xem là bà con giữ mình cũng bảo bà con là cố gắng giữ cho nó sạch đấy quét dọn dẹp cho nó sạch để đi lại nó không bị à, bám đất vào đây này quý chị ạ nó sẽ thành à, bê tông đất mất đó nên bà con à, rất giữ gìn sạch sẽ luôn nhé đường nói chung là đổ rất là chắc anh chị ạ đây cả cái đoạn đoạn đầu tiên đoạn thứ hai giang đổ hầu như là chưa có vấn đề gì để hấn mà bung nữa đấy hầu như các anh chị xem được đó chị có thể nhìn thấy là rất là chắc luôn Đấy. Trước là đội lên gốc cây này này Đội lên gốc cây này thì là hết Đó thì mình nhận được thêm được vào các anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ thêm cho bà con để tiếp tục làm đoạn nó xong nhà của giao dê đây và bà con là nối từ đây nó xích khoảng còn hàng 30 mét thôi là mình đến cầu rồi rất là nhanh luôn khe nước này thì mình cũng đã đổ cầu thì qua đây dưới thì bà con vẫn đang đang xì khô nói gì đấy anh không hiểu à. <laughs> cười tham tìm á giờ thì chỉ như trang thì có hệ chứ mẹ à thì hết trang có trang là này cái vòng đeo cổ như này thì bao tiền một cái vòng như này rồi mẹ hết chứ nhà xe mẹ cho mẹ vòng đeo cổ mọi người ấy đâu cái nào cái vòng đeo cổ như này đấy á bao tiền khoảng 50 nghìn Năm mươi nghìn một cái à? Ờ Mua chưa à? cái vàng vàng thì mua chợ cái cái mà vừa vàng vừa trắng đấy thì chắc là người mông làng rồi à đây à ừ, một cái đấy là là bà bạc thay là gì nhỉ à, bạc à vâng à Chúng gần à, đến à, đoạn cầu nó của bác chị nhá à, Một chút nữa thôi Tầm 20 mét nữa 20 mét nữa mình đổ xong đến đoạn cầu rồi như các anh chị ờ, để xem được nói chung là bà con đây thì ờ, thực sự rất là đoàn kết mọi người là nói chung là làm thì không không quản nắng hay là mưa đâu có lẽ là mình ờ, chiều nếu mà ấy thì mình sẽ làm từ cái cầu phía đầu cầu bên kia bên chị đổ mình đổ xuống đằng dưới này cố gắng mình đấy, để lại cái khu vực cầu kia thôi thì mình sẽ làm sau ra chưa? Và Giang cũng nhận được ờ, một số ờ, thắc mắc của các anh chị à, khán giả hỏi là mình mình kê khai cái cái, cái ờ, vấn đề mà vật liệu ấy thì Giang cũng nói luôn các anh chị khán giả là một xe cát là mình xe người ta chở lên tận đây này lên tận đỉnh bản từ cái đường quốc lộ 32 lên là gần 5 cây số cơ nên là mình lấy một xe cát thì người ta chỉ chở được có hai khối dưới thôi các anh chị ạ à, một xe con con đấy thì là cứ một khối là một uh, một xe đó là 1 triệu 150 ngàn đồng và sỏi thì là 1 triệu 250 ngàn đồng anh chị nhá là một xe là hai khối rưỡi anh chị ạ còn uh, tiền uh, bao xi thì là 70 nghìn một bao của anh chị nhá thì uh, cũng uh, xin uh, giải thích luôn cho các anh chị giảm còn thì mọi người là biết là như vậy lấy rồi lấy rồi á ồ lấy sớm đấy bao nhiêu tuổi lấy rồi <laughs> hả 16 16 16 16 mấy tuổi ừ. Nhưng em lấy chồng kìa Lấy rồi Lấy rồi á? Dạ. bao nhiêu tuổi mà lấy rồi? 16 16 á? Ừ. Ồ, 16 lấy sớm thế Tưởng là khâu khâu cái này là đi nhà chồng ấy à mình đi nhà chồng uh, mình mới khâu cái này hay như nào? Đi nhà chồng khâu. À đi nhà chồng mới khâu. Ừ. Nên là để cái áo cho là cái ấy nhỉ? Ở cái áo là em, đúng không? Không sinh như người ta không sinh được á? Làm gì? Đấy là do em tự ti thôi Chứ thực tế là con gái thì ai thế phải có vẻ đẹp riêng chứ Có ai giống ai đâu Mỗi người có vẻ đẹp riêng mà Có thể là người này đẹp về à, khuôn mặt nhưng Người kia đây đẹp về tâm hồn Người này thì um, cao giáo Em kia thì uh, da trắng xinh Hồng hào cái túi này mình cũng tự khâu chứ hay như nào tự khâu tự khâu hết à không không phải đúng không không phải mua đúng không bố chồng ấy bố chồng giỏi khâu lắm à thế à bố chồng giỏi lắm à ừ. mà bố chồng giỏi mấy cái áo này <laughs> à, đấy. À? bố chồng giỏi Ồ. giỏi may quá em cũng không biết giống như bố chồng bố à chồng đây à giỏi. Ừ. nó uh, bố chồng thì biết làm khen nè à, làm khen ừ. nó biết làm các kiểu à. biết thổi kèn biết làm kèn à biết thổi kèn một cái sáo mông là mọi người đây là không biết hình như không biết thổi nhỉ ừ, không biết nhưng cái, mà bố mông... nhưng mà bố em giỏi lắm ấy à đây à? ừ, làm sáo cũng rất giỏi thổi cũng rất giỏi à đây à? ồ thế thì em thì có cái tài gì em, em làm ờ, gì mà có cái tài <laughs> tài tài cua trai đó quá à? <laughs> nhờ yeah. em không có cái <laughs> nhờ yeah em có cái tài à, cua trai nhá mà <laughs> anh Giang em có tài cua trai trai mà cứ đi qua là em liếc mắt cái là <laughs> sao kiểu, kiểu đấy không biết <laughs> không có tài cua trai làm sao mà lấy được chồng đúng không nhỉ dạ. yeah. ừ. chả thế còn như đó mà hỏi em à, em có tài gì em có tài cua trai nhá con trai mà cứ đi qua là em chỉ cần uh, liếc mắt cái là tí là con trai đang ngả như chuối đổ <laughs> người nay em chưa bao giờ <laughs> bây giờ anh nói em mới nghĩ ra à thế à chắc là sau này phải nói là anh dạy em ấy <laughs> cái đoạn uh, dốc này uh, gần đến đây phía đầu cầu các chị ạ sau cái đoạn này nó trơn nên nó khá là dốc dốc anh đào thử cái anh đào thử á ừ ấy tí nữa anh đảo tí nữa anh đảo em đảo em đảo cho đi tí nữa anh đảo giúp cùng anh đảo em quay cho <laughs> tí nữa anh anh đảo uh, à, cùng mà em cứ vào đảo đi ô nước này nó có đục quá không nước này đục quá không ô hướng này đục quá mọi người lấy cái, cái nước nó trong trong một chút thì nó lắng lại không là nó nó ấy xi em ạ nó hỏng xi gì Ôi Em này không có ấy à, cô ủng à Không có à, ô chết rồi Xin nó ăn chân đấy Nó ăn chân đấy Ở đây, dốc, đây dốc của anh chỉ là cái đi Hả? Đây dốc của anh chỉ là cái Ờ Đấy Cả thôn cả bản có hai người đẹp Nhưng mà lại ờ, lấy chồng năm 16 tuổi rồi quá nặng cứ rồng nhiệt luôn ừ. bác đỡ đỡ đỡ một người đỡ cái đoàn này nó trơn mà dốc này nó trơn đấy, đấy. trơn mà hôm nay anh em để xe ở dưới kia mình ờ, vác lên được có là ờ, ngã ra là ấy đấy trơn đấy 16 tuổi là đứa lấy chồng rồi đấy. Được à, đứa được đứa nào chưa? Được cháu nào chưa? Chắc chưa mới cưới được quá. Chưa. Ờ. Mới mới một cháu rồi. Bây giờ một cháu ở bên kia đấy. À đó. Tôi nó có cháu. Đây này đứa này. như em chia là được mấy cháu rồi một cháu, một cháu à cũng lấy à, năm mười sáu tuổi à <laughs> mười bảy tuổi mỗi mình em là 16 tuổi à em em, em áo kẻ nó 16 tuổi lấy chồng Ôi, quá đâu Chào, chào, chào. Ôi, ông kia là sắp sắp chế giờ, ông kia kẹt thầy luôn trên này phía này trên này thì uh, mọi người đổ ông à, ấy đấy mấy chị uh, sáng buổi sáng là bà con đổ khá là dài chiều nay bà con phấn đấu là mình làm đến đoạn à, cầu kia cho cái uh, xe máy ấy. đến đầu cầu bên này đấy mai tiếp là bà con lại làm mai tiếp tục thì bà con lại đổ từ đầu cầu kia

em chứ ai mà thích là xấu anh Trời ơi, nói xấu, ờ. xấu anh Chắc này nói anh bảo không lấy vợ gì? Anh không biết ấy gì Đâu anh ờ, có vợ đâu chứ có người yêu Không có vợ á? Không có, ờ, không ai lấy Vâng, người hôm trước bảo là có người vợ có hai đứa là ai nhỉ? Đâu Đâu á vì đã có khó thì anh ấy rồi em nhớ bảo tiết lên đây à, bắt vợ đi ném bao bắt vợ muốn hai vợ quá nhỉ muốn hai vợ đâu làm gì một vợ thôi chung thủy thôi <laughs> anh chỉ chung thủy một người thôi hai vợ là chết đấy những người đồng bào mình cũng chỉ lấy được một vừa thôi đúng không sao mà lấy được uh, hai vợ Nếu nhớ là em có mua một chồng lá thêm vợ thì em thả bỏ con hơn thế hả? lấy đâu rồi thế lấy làm gì dạ. dạ thì mình cứ ở đây thì họ đã bỏ mình rồi thì mình ở đây cho người đang ngủ à đó không? em vậy thì mình lòng lắm vậy nhìn không được đâu à thế à Như em được trước là học hết lớp mấy để nghỉ lấy chồng Lớp 9 à? Bố mẹ không cho đi học À bố mẹ không cho đi học Cấm à? Cấm ờ, đi học ờ, bắt lấy chồng à? không <laughs> đi học không bắt đâu Nhưng mà họ bảo là cái người là không có hay làm ruộng làm nương cho họ thì không cho đi À, vâng. không ai làm ruộng làm nương nên là bố mẹ bắt nhà lấy chồng thì em muốn không nhưng mà ừ. em lại nói là là người mông mới biết khổ à đấy sau này có kiếp sau em sẽ làm người người khác à <laughs> kiếp sau em đi làm người khác đấy biết là người mông <laughs> đúng rồi tôi mình uh, phải yêu người đồng bào mình chứ có hai bà mà cùng em học lớp đấy bây à giờ rồi. họ đi làm hết rồi à hai người hỏi là em thì ở ờ, cùng bạn cùng hàng hàng chung lớp bây giờ thì mỗi mình em là đi đi cuộc sống riêng rồi ờ, à thế à mỗi mình em thôi đấy còn các bạn khác là là chưa lấy chồng à vâng họ đi làm hết à đi làm hết làm công ty à em thế nào làm công ty à, làm công ty một người thì đi làm may còn một người thì đi làm cái mà ừ. cái điện thực chất không hay cháu à đúng rồi làm ở dưới ờ, bắc ninh đúng không ở đâu em vâng, quá người mà đi làm cái công ty ừ, mai thì ở Bắc Ninh còn người mà đi làm cái điện thử khác công ty ở Vĩnh Phúc à. Ờ. à không phải Vĩnh Phúc là Vĩnh Phúc Rồi ừ. có kiếp sau thì anh ờ, sẽ làm người hâm Mông Để ờ, biết nói tiếng hâm Mông cho nó tốt à? ừ. <laughs> em chả có gì để cảm ơn thì đồng này thì mình vẫn còn đi được xấu <laughs> Ôi còn rồi. em mới đi được yeah, ờ. dạ, cảm ơn các cô các chú các bác uh, gửi thôi chứ anh thì là cầu nối thôi nhìn này cảm ơn anh bây giờ này thì đường chở con đi học rồi thì ừ. <laughs> chuyện hơn rất nhiều trước kia rồi. kia thì sắp thôi cũng còn phải đi bộ à, Nghĩa là trời mưa trơn đúng không? Ừ. Mà giống chỗ kiểu này là cho không mưa nhưng mà mình đi không được thì mình cũng phải ừ. đi bộ à. Mưa là phải đi bộ rồi chút nữa thôi à, bà con làm đến à, chân cầu rồi các anh chị ạ khoảng tầm à, chục mét nữa thôi rồi mình à, làm đến đoạn cầu rồi đây các anh chị để nhìn được những cái đoạn đường bà con đã làm và giang cũng trả lời luôn các anh chị này mình làm rộng con đường này là một mét mốt thôi các anh chị là mình không làm rộng ra được thêm hơn nữa tại vì cái con đường này thì là trong này thì có nhà có giáo dê này chỉ có 20 hộ trong này thôi nó rất là ít đấy nên là bà con mà làm một mét cũng được mình thôi tính làm một mét mốt để cho bà con đi lại nó rộng hơn một chút nhưng mà con làm suốt từ sáng nên làm khá là dài luôn làm đến lợn cầu này nữa mà một chút nữa thôi là mình làm đến lợn cầu rồi. như giang à, đã nói thì các anh chị mình làm đến đoạn cầu này thì mình dừng lại đấy thì là do thời gian này gần tết rồi các anh chị nên là để bà con nghỉ tết ai cũng rất là bận đấy ngày trước mình tính là mình làm xong trước tết mà không không, không kịp à, có lẽ là để à, qua tết thì mình à, tiếp tục lên bảo bà con ăn tết xong rồi mình sẽ làm cái cầu này đấy, sau đó là chắc mai mình bảo bà con rồi đổ từ vị trí cái đầu bên kia cách cầu là một mét mình đổi sang những vị trí bà con đang đang, đảo vữa khô ấy như này thì mọi người có thể nhìn rõ hơn cầu hai mươi mấy à? cầu quá rộng á à chưa khi nào ăn tết xong mới làm ạ thế thì ờ, mình mới, mới làm cầu được để thì ờ, mọi người đổ này đã nếu nữa là tết rồi làm cầu thì anh ờ, bảo là trâu trâu để làm sau anh chị nhé trâu mình sẽ làm sau thôi tết thì mình sẽ làm còn mình cũng sẽ ờ, bảo bà con lấy đá về lấy đá là mình kè xây kè hai bên lên đó rồi mình mua sắt về ờ, mình làm cốt pha mình đổ cho bà con đây xuống đến dưới này thì mấy chị bà con đang đảo đảo kia đó thôi đó là là xong rồi đấy chút nữa để là đến đến cầu này các anh chị và cái cầu này thì ra cũng chia sẻ luôn các anh chị là mình cũng, um, sẽ làm cái cầu này rộng khoảng uh, 2 mét thì đấy để cho bà con lai thổ nó, nó, nó, nó rộng hơn một chút đấy mình sẽ bảo bà con là phải hết cái um, ngăn cái nước này rồi là mình xây kè móng lên mình mua mình mua sắt về chiều nay thì mình cũng à, bảo bà con là thôi làm đến à, vị trí cầu này thôi đây thì à, người là nghỉ còn mai thì bắt đầu mọi người làm từ bên kia đầu cầu bên kia cách một mét ấy, đổ sang phía bên kia đó các bạn đổ mai mà con làm đấy khoảng tầm 10 mét nữa 10 mét nữa là, là, là xuống đến đây thôi Oh, you're too attacked. You have your generator. Hello. ra xa thì mình ra gà lịch đây là lịch có thứ giờ chết chết chết chết lắm 太了。 À, à, tí thừa à, tí bác bảo anh em chở vào trong kia nhá Chở vào trong trong nhà cất ấy Nhà gần gần mới cất Mai mọi người làm Vâng vâng Vâng vâng chắc hết cái pha rồi đúng không? Dạ. Vâng có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép và khép lại video của Giang ngày hôm nay đây thôi thì, dạ. uh, chút nữa rồi bà con làm xong rồi đấy thì, dạ, uh, mình cũng uh, xin hẹn của ba anh chị mình thì mọi người là ở những ờ, video tiếp theo đấy mình tiếp tục mình làm tiếp tục cập nhật cho các anh chị cùng toàn thể mọi người là, là biết à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị cùng toàn thể mọi người nhé ở video tiếp theo